Liên quan số người thiệt mạng trong làn sóng COVID-19 hiện nay tại đại lục, mới đây Trung Quốc thông báo lại số liệu tăng vọt, có chuyên gia chỉ trích cách làm như kiểu đang chơi đùa với dữ liệu dưới áp lực của WHO và cộng đồng quốc tế. Mặt khác, tình hình dịch COVID-19 chết chóc tại Trung Quốc cũng đang làm dấy lên nghi ngờ liệu các chủng chiếm ưu thế phổ biến liên quan có phải là BA.5.2 và BF.7 của Omicron như nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra không. Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và có nhiều sức khỏe. Kính mong quý vị luôn chú ý cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Trung Quốc từ Duyên Vạn Cổ để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Dữ liệu tử vong do Đảng Cộng sản Trung Quốc là không đáng tin. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin trong các bản tin trước, theo số liệu cho thấy, Trung Quốc có gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19. Còn về tỷ lệ lây nhiễm toàn Trung Quốc thì báo cáo của Đại học Bắc Kinh chỉ ra từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 tới ngày 11 tháng 1 năm 2023 đã lên tới gần 64%, tức khoảng 900 triệu người. Tỷ lệ tử vong do nhiễm COVID-19 của Trung Quốc chỉ là 0,003% nếu chỉ tính tỷ lệ tử vong trong bệnh viện. Nếu tham chiếu với Hồng Kông, tờ báo mạng HK01 đưa tin rằng số người chết trung bình ở Hồng Kông trong 7 ngày qua là 67,3 và tỷ lệ tử vong trung bình trong một ngày là 0,676%, cao hơn nhiều so với con số tử vong ở Trung Quốc đại lục. Trước đó, CDC Trung Quốc công bố một số liệu tử vong khác chỉ là 39 người từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 tới ngày 8 tháng 1 năm 2023. Hôm 14 tháng 1, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Chính trị Đài Loan là giáo sư Song Gu Chung nói với Epoch Times rằng hai con số trước và sau đều không phản ánh thực tế, số người chết mới được công bố cũng vẫn đang ngờ. Ông phân tích, bởi vì chúng tôi biết tỷ lệ lây nhiễm, dân số nhiễm và thực tế là dân số trên 60 tuổi của Trung Quốc chiếm tới 267 triệu người. Giới chuyên gia y tế công chỉ ra rằng tỷ lệ lây nhiễm này cao tới 70 đến 80% hoặc hơn dựa trên tỷ lệ tử vong trung bình toàn cầu do dịch bệnh là khoảng 1%, giáo sư Chong Kwa Chong nói con số chắc chắn không phải là 60.000 hoặc gần 60.000 mà họ công bố. Có một khoảng cách lớn giữa thông tin thu được từ nhiều kênh tin khác nhau với số liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho thấy về cơ bản họ vẫn chơi trò chơi dữ liệu theo kiểu che đậy sự thật, công bố theo cách không trung thực vì thể diện hão đã thành bản chất. Sự bất thường ngay từ giai đoạn đầu của dịch COVID-19, dữ liệu về dịch bệnh do Trung Cộng công bố đã vấp phải nhiều hoài nghi của các chuyên gia ngoại quốc. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Forbes hồi tháng 1 năm ngoái, ông George Carl, giám đốc dự án tài chính định lượng tại Viện Công nghệ Stephen ở Hoa Kỳ, đã nghi vấn về tỷ lệ lây nhiễm và tử vong trong báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông suy tính tỷ lệ tử vong do COVID-19 mà chính quyền Trung Cộng đã báo cáo là 0,321 ca trên 100.000 người, còn tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ là 248 ca trên 100.000 người, cao gấp 800 lần so với tỷ lệ tử vong trung bình ở Trung Quốc. Con số này rõ ràng có vấn đề. Bài báo đăng trên Forbes hôm 2 tháng 1 năm 2022 viết rằng phân tích dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy trong vòng 90 ngày Vũ Hán bị phong tỏa, tỷ lệ tử vong trung bình do COVID-19 cao gấp 376 lần tỷ lệ tử vong chính thức trên toàn quốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố. Như vậy, trong 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào đầu năm 2020, nếu không tính tỉnh Hồ Bắc, thì trong số 1,3 tỷ người Trung Quốc còn lại trong dân số sẽ chỉ có 200 đến 300 người thiệt mạng vì COVID-19 và tỷ lệ tử vong trung bình sẽ là 0,002 trên 100.000 người, thấp hơn đến 124.000 lần so với tỷ lệ tử vong ở Hoa Kỳ. Đối chiếu dữ liệu thực tế Kính thưa quý vị, Epoch Times trước đây đã phỏng vấn các nhân viên của một nhà tang lễ ở Thượng Hải. Họ tiết lộ rằng mỗi ngày hiện xử lý khoảng 400 đến 500 thi thể và phần lớn là do dịch bệnh. Trước đây tối đa là 90, nếu tính 400 thì một tháng sẽ khoảng 12.000 người thiệt mạng. Thượng Hải có 15 nhà tang lễ, theo đó ước tính số người chết ở Thượng Hải trong tháng này sẽ lên tới 100.000. Tương tự, một số người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Trung Quốc cũng đã tính toán số người ở Bắc Kinh gần đây chết vì dịch bệnh COVID-19, cho biết các nhà tang lễ ở Bắc Kinh có công suất hỏa táng hàng ngày là 3.600 người, số người chết bình thường trung bình mỗi ngày là khoảng 330 người, không tính số người được chuyển đến các lò hỏa táng xung quanh Bắc Kinh. Chỉ riêng lò hỏa táng ở Bắc Kinh trong 36 ngày qua đã hỏa táng 129.600 người, Trừ đi số người chết bình thường thì số người chết vì COVID-19 vào khoảng 117.700 người. Do đó, con số 59.900 người Trung Quốc trên cả nước chết vì dịch bệnh COVID-19 trong làn sóng bùng phát này mới chỉ bằng 1 phần 2 số người chết ở riêng Bắc Kinh. Đối với số người chết do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố đã tăng từ dưới 40 lên gần 60.000, giáo sư Song Guojiang, tin rằng rõ ràng là do áp lực từ WHO hoặc các hạn chế nghiêm ngặt của cộng đồng quốc tế đối với du khách Trung Quốc. Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA hôm thứ Tư cho biết một người Bắc Kinh sống ở Hoa Kỳ đã mất 5 người họ hàng chỉ trong 8 ngày, trong khi báo giới thời gian qua liên tiếp đưa tin hàng loạt quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và người nổi tiếng ở Hoa Lục đã qua đời nhà Trung Quốc học và chiến lược gia quân sự Hoa Kỳ Ben Lawson đã đăng một bài báo trên tạp chí Strategic Development ngày 5 tháng 1 vừa qua, nói rằng người dân Trung Quốc hiện có thể phải đối mặt với sự cố tử vong hàng loạt lớn nhất kể từ đại nhảy vọt từ năm 1953 đến 1976. Liên quan đến mạng người, dân chúng Hoa Lục chú trọng thông tin từ các thành viên gia đình, họ hàng và bạn bè và những người quen biết xung quanh họ. Ấy là vì thông tin đó thường xác thực hơn là xem TV hoặc từ người mà họ không quen. Theo một quan chức phụ trách lò hỏa táng ở Lan Phường, Hà Bắc, những người ở Bắc Kinh đã tiếp cận và đề nghị làm thêm giờ để hỏa táng những người thân của họ đã chết vì dịch bệnh. Ông nói, có quá nhiều người chết vì dịch bệnh ở Bắc Kinh, nếu chờ xếp hàng để được hỏa táng thì phải là nửa năm nữa, và bảo đừng nói ra ngoài. Quan chức này cho biết người dân bản địa hiện nay không ai có thể được hỏa táng, do chi phí quá cao, nhiều nông dân ở Lam Phường chết vì dịch bệnh là được chôn cất thay vì hỏa táng, ngay cả chờ tăng lễ cũng phải xếp hàng dài có thể có biến thể COVID-19 khác ở Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nới lỏng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì tình hình lây lan bùng nổ, hệ thống y tế và hệ thống tang lễ tại nhiều nơi ở Trung Quốc quá tải. Tình hình thực tế cho thấy không tương ứng với tuyên bố của nhiều chuyên gia Trung Quốc về chủng virus đã suy yếu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ các chủng chiếm ưu thế đang phổ biến ở Trung Quốc có phải là BA.5.2 và BF.7 như nhà chức trách nêu ra không? Về vấn đề này, vào ngày 10 tháng 1, phóng viên Epoch Times đã phỏng vấn chuyên gia virus Diêm Lệ Mộng, cựu nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Hồng Kông. Bà Diêm Lệ Mộng chỉ ra rằng chính quyền Bắc Kinh đang che giấu tình hình dịch bệnh thực sự, loại biến thể nào đang lưu hành, nó sẽ do Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quyết định. Theo thông tin nội bộ mà chúng tôi nhận được, bao gồm cả phản hồi của mọi người, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện không cho phép các bệnh viện thực hiện xét nghiệm PCR. Do đó, thế giới bên ngoài không có cách nào biết được loại biến thể virus nào đang hoành hành ở Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Diêm cho biết, theo phân tích trình tự gen, các mẫu thu được từ hành khách Trung Quốc nhập cảnh Ý thấy rằng nó có các điểm lẩn tránh miễn dịch. Mặc dù biến chủng Omicron này trông rất giống với Omicron đã biết trước đó, nhưng một khi nó thoát khỏi chức năng miễn dịch, đương nhiên thiệt hại sẽ càng lớn hơn. Về việc lẩn tránh miễn dịch, bà Diêm giải thích, trong 3 năm qua, hầu hết mọi người sẽ có một số kháng thể tổng hợp, cũng tức là loại kháng thể phòng ngự hiệu quả nhất. Biến chủng mới sẽ lách qua các kháng thể này và một lần nữa cơ thể bạn sẽ mất đi khả năng phòng ngự virus. Tiến sĩ cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm 2022 đến nay, vấn đề các chủng đột biến vẫn luôn được nghiên cứu. Do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu và ngăn chặn thông tin về dịch bệnh, chúng tôi vẫn cần thêm nhiều thời gian và nhiều cơ hội hơn để tìm thêm chứng cứ. Ngoài ra hiện nay, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã xuất hiện trường hợp người dân bị tái lây nhiễm. Internet Trung Quốc tràn ngập các cuộc thảo luận về nhiễm bệnh lần hai, thậm chí còn có những lo ngại như nhiễm bệnh sau khi tiêm vaccine hay tái nhiễm dễ dẫn tới thể nặng. Về vấn đề này, tiến sĩ Diêm cho biết nhóm của bà cũng đã nhận được phản hồi liên quan đến vaccine và tái nhiễm từ các nguồn tin ở đại lục. Nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không cung cấp dữ liệu toàn diện và minh bạch, nên hiện nay về mặt học thuật, vẫn phải gọi đó là khả năng giải thuyết. Tuy nhiên, với tư cách là bác sĩ cũng như dựa trên kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về vaccine và virus của bản thân, tiến sĩ Diêm đã nêu ra giải thuyết có khả năng xảy ra nhất. Cụ thể, theo phân tích của bà, vaccine bất hoạt trong nước mà người Trung Quốc tiêm chủng đang kích thích vào hệ thống miễn dịch của cơ thể. Trong thời kỳ SARS, chuyên gia vũ khí sinh hóa Trần Vi đã lãnh đạo một nhóm chế tạo loại vaccine bất hoạt này. Mặc dù họ tuyên bố là đáng tin cậy và thành công, nhưng họ chỉ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và không tiến xa hơn. Mà loại vaccine bất hoạt này cũng vậy, ở nước ngoài nó thậm chí còn chưa được thử nghiệm trên cơ thể người bởi vì nó không thể tạo ra dữ liệu lý tưởng khi thí nghiệm trên động vật và không thể đạt được được hiệu quả an toàn. Bà Diêm nói rằng loại vaccine này đã không đủ tiêu chuẩn ngay từ đầu. Hồng Kông đã làm thực nghiệm, tính lâu dài và khả năng bảo vệ của nó kém hơn nhiều so với Pfizer và các loại vaccine khác. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ép buộc người dân trên toàn quốc phải tiêm loại vaccine này. Đồng thời bởi vì nó dựa trên công nghệ khử hoạt tính, nên về mặt lý thuyết nó dễ sinh ra hiệu ứng ADE hơn. ADE là chỉ các biến cố có hại liên quan đến thuốc. Trong trường hợp đó, sẽ khó xác định cơ thể người tiêm vaccine nội địa Trung Quốc có bao nhiêu kháng thể đã qua vaccine kích hoạt mà có thể chống được virus và có bao nhiêu kháng thể có thể gây ra tác dụng phụ cho người tiêm. Như vậy, đối với biến thể mới thì không loại trừ cơ thể con người sẽ có nhiều khả năng bị triệu chứng càng nghiêm trọng và phải chịu thương tổn lớn hơn. Còn về việc tái lây nhiễm, tiến sĩ Diêm nói bà không cho rằng có hai chủng khác nhau đã lây nhiễm liên tiếp vào cơ thể người trong một khoảng thời gian ngắn. Theo phân tích của chúng tôi về loại virus trên người nhập cảnh vào Ý, nhiều khả năng là biến chủng Omicron đã xuất hiện một số đột biến giúp nó trốn tránh miễn dịch, sau đó thoát khỏi khả năng chống lại loại virus corona mới này của cơ thể bạn. Vì vậy, khi nó lần đầu tấn công bạn, bạn sẽ có phản ứng trên thân thể. Bà Diêm Lệ Mộng hy vọng có thể giúp đỡ người dân Trung Quốc. Bà nói rằng đối với người nhiễm COVID-19 hoặc tái nhiễm thì hãy theo dõi lượng oxy trong máu thường xuyên. Thông thường, nếu lượng oxy trong máu thấp hơn 95% thì nên tìm trợ giúp y tế. Nếu tỷ lệ này thấp hơn 90% thì ngay lập tức đi cấp cứu Bà cũng đặc biệt nhắn nhủ đến các bạn trẻ, đặc biệt là sau khi cơn sốt cao hạ xuống, ví dụ như kết quả tự kiểm tra kháng nguyên cho thấy âm tính, khi đó người bệnh cảm thấy mình đã khỏi bệnh, vì vậy ra ngoài luyện tập, luyện công hoặc trở lại làm việc không nghỉ ngơi, thậm chí làm thêm giờ, từ đó mà chúng ta phải chứng kiến có những trường hợp đột tử. Chuyên gia này cho biết quan trọng nhất trong vấn đề bị COVID-19 là nghỉ ngơi thật nhiều, bổ sung protein và vitamin, đó là bệnh tiêu hao sức lực, nếu lúc bệnh không thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, giảm vận động, giảm căng thẳng thì khả năng cơ thể suy sụp là rất cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.